Bây giờ xong việc được rồi, chúng mình đi đâu hả anh? Đi đâu thì đi, anh có tiền nữa đâu No gì, hôm qua lát chồng em để tiền ở nhà Em cầm, em đưa anh hết đây này Thế nếu mà chồng em biết thì làm sao? Ừ? Chồng em biết thì làm sao? Sợ gì? Cảm ơn em yêu nhé Anh chồng Chồng em về, Ủa sao em không bảo anh? cô làm gì mà mở cửa lâu thế cô làm điều gì mà ám với tôi đúng không có ai đến đây à hả tiền hôm qua tôi để đây đâu rồi hả không biết sao không biết chính mắt tôi hôm qua là tôi đã để tiền đây và chính mắt cô đã đã thấy tôi để tiền đây và cô cũng đã xác nhận thì tiền tôi để đây là cô để đâu rồi tôi không biết ờ hay là cô đưa thằng nào về ngủ ở đây hả tiền nó lấy hết lấy hết của tôi đúng không cô đưa cho nó rồi đúng không đâu hết rồi không biết tôi làm là quay về mà không có tiền là chết với tôi đấy bài vở ở đây cả rồi chơi đi có ba người thôi à ba người ba người chơi nhá thế thì có cái trăm nào thì cứ gọi đến đi đến đây tôi đến năm qua rồi đây rồi cho vào sát nào đây giày giày toàn anh à, em có đây à đấy rồi à, nhặt lên đi có thì được đánh xem sao ừ. em mới ngồi xuống đây ừ, cô đang ở đây hai người quen nhau à vợ tôi mà ơ sao hai người đây là hai người cặp bồ nhau à thôi chiêu đi mẹ ở đây sân chơi của anh em nhưng mà đây là vợ của tôi không các ông thế là hai người cặp bồ với cái người nữa cô đưa tiền cho, thằng kia đúng không hả đấy còn là cái gì của nhau nhưng mà tên danh nhớ cô vẫn là vợ của tôi nhá ngồi xuống chuyện gia đình thì về nhà giải quyết được không đây liệu gà hai triệu vào đi đây nhanh nhất là như này anh phải chấp nhận được nhanh nhất là như này đấy ông muốn ông muốn lấy lại vợ không ông là muốn lấy lại vợ không ăn tiền hết của nó đi lấy vợ hiểu không ừ, ừ, lấy luôn ra không có tiền thì nói chuyện làm gì ừ. cục đi cục đi cúp thì cúp cúp thì chia luôn cũng được chia đây tôi cho ẩm nhá chia xong tôi ẩm hai triệu đấy bốn số con 4 triệu cả ừ. nhanh thế nhỉ đây ẩm đi để tôi con biết đường ra đánh nào hai triệu ẩm hai triệu cân một hai ba bốn thêm một triệu đã thế theo năm triệu đấy à, theo được cái theo ba bốn năm đèn đấy nhở tôi đi đái cái đó thừa này hai triệu thừa hai triệu à. nhà kia là 3 triệu cân 3 triệu cân á ừ thôi bỏ rồi rồi lại hai triệu cân đưa thêm lại trong 3 triệu ừ, một hai ba làm sao Được cân tám ờ, tám ăn lâu rồi tám ăn lâu rồi. rồi vô tiền cho anh em tám ăn lâu rồi vô tiền cho anh em nhà kia đi có vào đánh nó không biết rồi em bỏ 4 triệu ra một hai đâu Ôi, chơi cho tôi luôn rồi nhá chia đi chia đi hai triệu này vào đi vào ai cốc đi cốc đi chia đây rồi tôi đang gà đấy tôi bắn 4 triệu rồi đấy các ông cứ thế mà đánh đi mỗi nhà 4 triệu cân tôi giảm 2 triệu rồi rồi ok tầm 2 triệu rồi đấy con đầu lên đen thế đen thì đừng đánh nữa bà ông kia kìa bà ô ông bỏ à được coi ừ. tôi à, chưa đến lượt ông tí về mình đi đâu em nhỉ tối nay mình đi học theo anh nhá phải không ông đã ẩm chưa ông sẽ đi học theo cả thôi chết rồi đi luôn tao cho chúng mày tiền để mà đi đi nhà nghỉ luôn đây này nhanh lên hai triệu này đi khách sạn nữa tốn tiền hai triệu cân thêm ba bốn triệu cân bốn này thêm một hai ba bốn năm thêm sáu triệu thêm sáu triệu á cũng thất 6 triệu cho ông ăn đấy 5 điểm bài ăn đeo Phân, từ từ uhm. cần 1 triệu thêm 6 triệu à ừ. 3 4 5 6 thêm lại 3 triệu 1 2 3 đấy bản lĩnh gì vào thêm bản lĩnh thì có đấy thêm 3 triệu đúng không bản lĩnh thì có đấy nhưng mà tiền không biết có đủ không 1 2 đủ 3 triệu thêm 10 triệu ừ càng thế à, em đánh đánh rồi là đánh rồi đánh cáu rồi láo thêm 10 triệu thế 10 triệu đánh đánh rồi cáu rồi cấn 10 triệu bạc chứ có gì đâu mà từ từ nghiên cứu tám nước cho em tám nước vào nước tám nước được tám nước thêm 10 triệu phải 10 nghìn đỏ rồi không đánh được đâu biết ngay mà tao mà chín nước cắt cụ như vắt trước tao giải cho 10 triệu nữa nhảy vào một cân nghiêng gì cho chúng mày tiền mình đi nhà mình luôn hai triệu hai triệu ông bảo là bốn triệu ông này bốn triệu wow đấy Thế em trước là vợ thằng này à? Ừ. chúng này con vợ của tôi đúng là rất là khốn nạn khốn nạn mà bây giờ ai chả khốn nạn tôi cũng khốn nạn gian gian díu một mờ đấy à không bọn tôi yêu nhau đến với nhau thật lòng có một mờ đâu à nhà khai luôn là trả tiền cô có trả tiền không khai ông nói thế thì sao dạ. từ đầu rồi cũng thế cân rồi 4 triệu cân bỏ rồi ba nước bài em dạ. lành bút cúc này chỗ khác chưa đánh nhà này ngửa đi bài bài ăn đi bài ăn lâu rồi đen 2 triệu này 2 triệu rồi 2 triệu đây 3 triệu 4 triệu Ủa, tối nay ăn tối ở đâu em ở ừ. ờ, tối nay mình đi uh, ờ, đi coi nhá ok ăn buffet em nhỉ ừ. hải sản nhá cây thật ăn hàu ăn vỉa hàu các kiểu vỉa hàu cái gì ok có vỉa hàu ăn bào ngư 4 triệu cân tao cân đấy để chúng mày cứ vào đây mà ăn tao cân 4 triệu đấy đấy đây úp nhà này bỏ rồi làm sao mấy triệu văn à, tôi tôi thấy rồi thì đuổi à, nhìn vợ ông kia xinh nhiều mà đi em năm triệu đi ấy gần một hai ba bốn năm bảy nước bảy vút đi nhá ôi rồi mai nước nó đánh hay nhỉ để, để tôi theo ông dạy cho thằng này ok không mua tiếng này không mua tiếng này buồn quá được tiếng này mới thắng đúng là thật tiền của mình hôm qua chắc nó cũng lấy nó đưa cho thằng này luôn tiền thằng nào tôi không biết nện luôn đi mạnh tiền thằng nào tay đây tiền thằng nào tôi không biết tôi cố cố tình cố tình tình tình tình cố vào việc luôn nhá ok đánh đi luôn đã tao chúng mày nhấc hết người đi vào việc ờ, cho tao này ngồi sát vào học luôn 10 triệu một hai ba bốn năm sáu 7 8 Ôi đầu bảy 10 triệu Ôi rồi bàn lính như nhà ta phải 10 triệu à? Ừ 3 10 triệu có gì không nhỉ? Bàn lính đi vào Ăn luôn Bỏ rồi Còn 10 triệu Mấy nước? Ông ngửa trước đi 5 5 được 9 nước đây này Đấy luôn này Bảo vệ luôn nhá thế thua hả đây tiền ông đây mình lên hai con quy rồi mình cứ tưởng hình người ba bốn lại thua thế này bao nhiêu ạ buồn vẫn phải buồn vẫn phải đánh em ạ chết cái kia bồ kia cầm điện thoại kia kệ nó nó có bạn bè giao lưu tí tối về ngủ mình được ngày đâu đi tối ngủ trong cay lắm rồi đấy tối ngủ trong mà ngủ tao ngủ ngon quá nó bò không ngủ với tao ông đánh kiếm tiền về ngủ bà như nào anh đi còn tôi còn, còn mỗi tôi à mỗi ông thôi cần cái biết ờ, bài đúng rồi hai cần đi ba bốn hai nhà đây có bốn điểm họ được thêm mà thằng này đánh đánh bài kiểu gì ấy ngửa luôn nó không à. ăn được ván bài này mà đấy luôn mấy cái đầu rồi vẫn thêm hai triệu nó vào thôi đấy cái còn ừ, cứ vào mọi người cứ vào đã tôi sẽ vào bỏng xong ok chưa cúc đây cái nào cúc cái nào mày chồng nó tao cũng cúc ừ. thế đi bố chồng nó tao còn cúc nữa là chồng nó ông quên ông em tao phải sợ tao không quen thằng bạn thân của tôi nhưng mà không Bây ngờ nó lại à, bạn thân thì không quen nữa bỏ quen luôn rồi bốn điểm mới chịu thôi thế thì 10 triệu tiếp triệu. mẹ kiếp một hai ba bốn năm sáu 7 8 9 10 Bên nào bao nhiêu điểm đánh 10 điểm 10 10 vào đấy bạn 10 triệu nhảy vào đấy bạn 10 triệu thì ván này nó có điểm rồi nhảy vào đấy bạn thôi bảo ơi cho bạn đây có mày tắt đấy em góp tiền là cho anh em ừ. có mày tắt đấy anh giữ lại 4 triệu rồi sửa giữ lại đưa ra 4 triệu cho anh đây tẩy đây mọi người vào đi không quên 2 triệu rồi đặt xuống tôi cốp cái nào cốp thì cốp đi bao nhiêu cốp lên bao nhiêu thì cốp được bao nhiêu được cúp bấy nhiêu mày thích thì mày cờ mày mày lật con gối ra đỡ cãi nhau đây cái ca tôi cúp cẩn thận cho nó nó lừa được vợ ông thì nó lừa cả ông nữa hiểu không lừa cho nó lừa cho nó đi vợ, người yêu tôi để đi lừa các ông ừ. lấy tiền về cho tôi lừa đeo ừ. tối nay à, mình đi ăn sớm sớm ăn gì bốn triệu là cân nhỉ em cô hoàng đế hai ba bốn cho anh đi ăn hầu anh anh cua hoàng đế tí nữa hết tiền thì mày cân rồi à hoàng đế cân rồi thôi ông này nhanh lên tôi cân rồi một triệu này hai triệu này ba triệu bốn triệu cân thôi cân gì yếu đuối thế hai này ba này bốn triệu này 1 2 3 4 Thêm 5 triệu Mấy triệu con nhỉ? Ông là 5 triệu ông cái đúng không? 1 ừ 1 2 3 4 5 5 triệu thêm 5 triệu 1 Đấy. 2 Nhà kia 10 3, triệu 4 đây 5, 5 triệu thêm 5 triệu 6 nước 6 nước đánh đâu Nhà 5 triệu cơ Ông cũng con thôi đúng không? Ông làm thêm bao nhiêu? Ông là 10 triệu con khổ hai nhà thêm mỗi nhà thêm 5 triệu To thế nhỉ? hai tôi nghĩ chúng ta sẽ đi ăn chơi em ạ năm sáu bảy khả năng là tám, được chín mười cho tiền chúng mày đi chơi luôn cho chúng mày toàn mày cân luôn. em lại 10 triệu ừ. ba bốn năm sáu bảy tám chín mười sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba bốn 15 triệu cả cân này 1 2 3 chết rồi 4, ba nhà thêm 5, 5 nhỉ 6 7 bà này 9 thêm 10 triệu mất luôn con vợ ông đuổi mấy đuổi 10 10 thôi 20 à? cân cân cân như nhà cân 1 cân thì cân thì cút 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9, 20 triệu cân thêm 10 triệu cân thêm bao nhiêu đủ hai chục đầy đủ hai chục rồi nhá bốn năm sáu bảy tám nhiều ấy theo nhà này cũng đuổi cho biết như nào 3, 4, 15. thêm 15 triệu rồi Ui, thêm 15 triệu rồi. Thêm 15 ông 25 triệu mấy cân đấy 25 triệu cơ ừ. 25 triệu rồi. Ăn bài này mà thua là 1 triệu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 mất vợ rồi 5 6 7 8 9 10 là hai chục đúng không? Ờ, 5 triệu là mới cân. nhớ nhỉ. 1 2 Nhiều thì bỏ 3, đi khổ. 4 5 Đánh bạc kêu nhiều. Thêm cho ông mỗi ông 10 triệu nữa là 20 triệu ok. To. Căng thế nhỉ? tăng thật này này 13 4 15 16 17 18 19 đấy thêm cho mỗi ông mỗi ông 20 triệu đấy ăn đi ừ, tôi là bao nhiêu cân 20 à mà 35 35 triệu tôi cân bao nhiêu? 1 2 3 35 35 Ván này có nhà massage rồi Mình thì chắc chắn sẽ là có liêng rồi Nhưng mà sợ nhà người kia liêng to hơn thôi Ờ, ván này đánh to này chứ cân một là quy cân năm trăm tiền về một đi taxi hai chục cân đấy từng này đủ đưa em đi chơi chưa à, em từng này là đưa em đi chơi nhé 17 18 19 Thôi anh cho anh luôn thừa 10 thừa 500 Tôi cân thì đéo còn tiền tôi đang muốn đuổi thêm nữa không ăn được không mạnh cái người đánh vỡ đánh vật ba mươi à tiền của tao này lương bảy tám chín à tiền của tao tất lên làm sao tư bao nhiêu đấy này ăn hết đi cho tôi đừng chưa gì đã lấy tiền rồi ờ thua rồi em ạ mình thua rồi em ơi cái kính gọi là kính áp tròng này đây kính áp tròng đựng trong cái lọ nước này đấy cái kính áp tròng này người ta đeo sát vào mắt luôn nhá cái này đeo sát vào mắt luôn thì bây giờ này nó rất là mỏng này rất là mỏng đeo vào trong mắt thì người ngoài nhìn vào không biết là mình đang đeo kính nha đây tôi sẽ đeo cái này vào cho các bạn thấy này đeo kính như nào đấy sau khi mà đeo vào này các bạn nhìn bộ bài sau lưng này đấy tôi sẽ nhặt hết phần bài này tôi sẽ trộn cho các bạn xem này nhìn rõ nét luôn đây nhờ nhờ người quay phim đọc cho tôi cái con này con gì đọc to 10 con gì át đọc to 4 4 át 2 hai bốn thì bây giờ khi mà sử dụng cái kính này ấy mình nhìn sau lưng bộ bài mình nhìn rõ nét luôn mặc dù là bộ bài này này nếu như mắt thường nhìn vào thì không thể phát hiện được đúng không không thể phát hiện được thì cái lợi của cái kính áp tròng khi mà đeo vào là cái đầu tiên là cái bài này nó y chang như bài bình thường luôn các bạn chỉ cần tuôn bộ bài này vào bộ bài này y chang như bài bình thường nhá mắt thường không thể phát hiện nhá có thể là làm bài xanh bài đỏ tất cả các loại bài người ta đánh trên thị trường đấy là cái đầu tiên cái thứ hai về cái kính như này khi mà đeo vào mắt ấy, thì người ngoài nhìn vào không biết là mình đang đeo kính bởi vì nó màu nó màu của mắt luôn đeo vào là như như không đeo thấy chưa là cái cái thứ hai còn cái thứ ba là mình biết rõ điểm của đối phương rồi đúng không mình có lên ba thằng hai ba thằng năm ba thằng 10 nhưng mà mình nhìn thấy bài của người ta ba thằng quy hoặc ba thằng hát nếu như một ván bài mà mình không nhìn không dùng kính áp tròng thì mình mất rất là nhiều tiền nhưng mà khi đã dùng kính áp tròng mình biết mình chẳng mất một nghìn nào cả đấy là cái lợi của mình hay là ván bài như là mình được uh, uh, 2 điểm 3 điểm chẳng hạn nhưng mà mình nhìn thấy người ta 6 điểm 7 điểm thì mình có thể đuổi cho người ta chạy thì đấy là cái, cái, cái rất là hay trong cái kính áp tròng và thứ nhất nó là kín cái thứ hai nó rất là hiệu quả còn để mà tư vấn cụ thể hơn chi tiết hơn thì anh em có thể liên hệ số điện thoại đang à, chạy trên màn hình như này